đến với kênh Mầm xanh Vai Sa. Tại sao Vai Sa là một hệ sinh thái sạch? Vai Sa có hơn 230.000 người tham gia tại hơn 101 quốc gia, tính theo báo cáo của cơ quan thẩm quyền. Nhưng trong mắt những người ngoài 230.000 thành viên này ra, thậm chí kể cả trong 230.000 thành viên cũng chiếm khoảng từ 10 đến 20% cho rằng nghi ngờ, nghi ngờ và nghi ngờ là không có người sau vào thì lấy đầu ra tiền, và đủ thứ, vâng, vâng và vâng, vâng. Vậy tại sao họ không nhìn ra tại sao? Vai ta đang được 70% đến 80% người dùng tin tưởng tuyệt đối dù có thể những người này có những người chưa kiếm được đồng nào. Tại sao vai ta được bang rót tại Thụy Sĩ cấp phép hoạt động? Tại sao vai ta được nhiều luật sư giỏi bảo vệ? Tại sao vai ta họ lại tự tin đến vậy? Những người phản đối, thiếu tin tưởng có biết tại sao không? Có thấy Vita thực sự là một hệ sinh thái sạch hay không? Có thấy người dùng Vita 100% là thật hay không? Có thấy Vita là một mạng xã hội thực sự không có tài khoản ảo và giả dối không? Có thấy Vita là một hệ sinh thái sạch có xác minh danh tính KIC độc lập, qua bên thứ ba là Facto, khi tạo tài khoản không? Có thấy Vita đóng thuế, minh bạch cho từng quốc gia sở tại nơi bạn sinh sống và làm việc không? Có thấy đồng tiền trong vai cha là đồng tiền sạch được sử dụng mục đích rõ ràng không? Có thấy đồng tiền vai cha token không bị thao túng bởi những kẻ tài phiệt không? Có thấy vai ta áp dụng thành công công nghệ blockchain vào mạng xã hội không? Có thấy các mạng xã khác như Facebook, Twitter, Instagram đã áp dụng thành công công nghệ blockchain chưa? Có thấy ngoài nhận thưởng do chia sẻ, đăng bài. Từ mạng xã hội vai tài chúng tôi được tiền từ những hoạt động trong hệ sinh thái không? Hay các bạn còn nghi ngờ, nghi ngờ và nghi ngờ hàng năm? Các bạn có hiểu rằng công nghệ cần cập nhật, cần được nâng cấp không? Hãy xem Microsoft trước khi ra mắt Windows, mất bao năm để hoàn thành. Hãy xem Facebook ra đời 2009, thì trước đó mất bao năm để tạo dựng. Còn vai cha họ thì sao? Họ hiểu con đường họ đi, vai cha là duy nhất không bị tan vỡ cộng đồng. Mặc dù vai cha bị tấn công từ bên ngoài, vai cha biết các bạn nói không hay về họ. Vì sao? Vì họ hiểu rằng họ luôn đúng, họ đầy đủ pháp lý, họ tự tin về pháp lý của họ. Các bạn có thể nói sao không cho miễn phí, rời trường public lại mất tiền. Đơn giản rằng họ tạo ra một mạng xã hội, công bằng và thịnh vượng, với cộng đồng rất quan trọng với họ. Họ muốn chúng tôi cùng đồng hành, cùng đóng góp cho sự thành công Vaicha. Chỉ có ở Vaicha, hãy chung tay vì một cộng đồng Vaicha toàn cầu, công bằng và thịnh vượng. Xin khẳng định, nếu không có công nghệ blockchain, thì sẽ không bao giờ có mạng xã hội phân quyền Vaicha ở trên thế giới này. Bởi vì sao? Để mà phân quyền đến từng thành viên hàng tỷ người, đồng thời cùng một lúc phát sinh có thu nhập, thì chỉ có duy nhất công nghệ blockchain mới đáp ứng được và xử lý kịp hàng tỷ giao dịch, trả tiền về cho các thành viên mà không phát sinh bất kỳ một sai sót nào. Thống kê thu nhập Tình thuế cho từng cá nhân hoàn toàn tự động để nộp về từng quốc gia sở tại khi vai tài chính thức hoạt động. Hiện tại, các mạng xã hội khác chỉ mới đang dừng ở việc nghiên cứu, còn Vita đã ứng dụng thành công xây dựng hoàn chỉnh mạng xã hội trả thưởng và sẽ ra mắt chính thức trong năm 2022 này. Xin chúc mừng các anh chị đã tham gia vào cuộc cách mạng về công nghệ nền tảng kỹ thuật số cùng Visa AG. Mạng xã hội phân quyền Visa Mầm xanh mới giữa một rừng mạng xã hội, duy nhất Visa trả tiền và bảo vệ người dùng. Đừng trước cơ hội này, đừng bỏ lỡ sở hữu đồng Visa Coin, như chúng ta đã từng bỏ lỡ BTC và ETH.